nay trên đường đẹp tuyệt vời con dân làm chúa hát có mấy lời chúa thương 我。 đôi thoáng gió